sọc đây là đây, đây, đây, khó đi nhất mọi người ạ nhiều lắm chưa từ lấy miếng bê tông đặt ở đây đây á xe máy mình lên bằng máy đâm vào đây tưởng vỡ vỡ, ống máy xâm một phát xe của em nó cầm thấp đây bình mà phát cho vào chỗ này đấy chỗ chỗ chân này nói chung là còn đường đá lên nó dốc không ạ rất là khó mà nắng mấy hôm rồi mà nó còn ẩm ẩm hôm buộc là mình phải ờ, bên này nữa hả khó nhất gốc này thì nó ăn mấy cái này là em bắt buộc là ấy, phải, phải, phải cho nhiều ấy rồi tuy là nắng mấy hôm nhưng mà tỏ nó mưa mưa phát trôi hết đất đấy ờ. mưa nó trôi đất rồi là là ấy cũng khô được cái cứng như kiểu cái chỗ kia được đất hết luôn lên là lên luôn đấy không đứng lại đâu nó chứa từ chỗ dốc này ấy cho nhiều vào còn bao nào mang xuống rồi răng nốt đi còn nhiều mà bảy bao Hôm nay anh em im tiếng đấy nhỉ, chả thấy lên tiếng gì cả Vâng <laughs> Chào anh em nhá Ô Cái xe đang uh, lên đến nơi rồi Tôi đang lên được rồi mà hôm nay đoàn kia nó khó quá phải chấu Trơn đấy Ờ Thế là vui rồi đấy Quậy Đấy, cái nền thì uh, đây, chúng mic mà hôm vào ngủ đây này cái nền thì mình cũng đã hạ hạ xuống bảo vàng hạ đào hạ để cho nó cao lên không là mình còn bó nền nữa mà có xung quanh để nó cao lên là 10 phân thì nước sau này à, có chảy nó không không ngập vào nhà ấy Đấy. trong căn nhà thì hôm qua thì uh, mọi người thấy rồi nói là áo rất là đẹp luôn phẳng Vâng. ở phòng bên này thì ờ, tối hôm qua đấy mà lúc ờ, mà giang về nhà ấy thì là anh em cũng đã vào xong hết rồi đấy, người để ý xem áo xong hết rồi đó đây là phòng ờ, bên này là phòng gọi là từ trước là giang định làm cái bùng ngủ lên này mình ngăn bây giờ các cháu bên kia là cái bùng ngủ hai vợ chồng riêng rồi đó do vàng mà là nó chật quá thì không làm không ăn nữa sau này mà vả con lớn lên đấy thì sẽ ăn sau còn cái đường này đường vào bếp rồi bên này thì anh em ờ, bắt đầu tiếp tục vào áo này đấy. cũng ờ, gần ờ, xong bên này rồi rất là nhanh luôn có thể ngày mai là một người vào áo bên ngoài đấy tốc độ người làm này nhanh đấy. còn về cái à, vấn đề cánh cửa thì phải về thợ và áo khung khung khung này đó mọi người nhé nhất là cái này bắt cái chỗ đoạn lin này khung cửa sổ này, cửa ra vào cửa chính này thì mình mới có thể đưa thợ ở dưới lên là cũng người bạn của giang ngày xưa bạn đi lính làm à, sắt thép ấy thì à, lên trực tiếp đo cửa xong là mới về làm cửa khung sắt nhôm ba uh, súng cung sắt ba lô là 750.000 một mét vuông ai sẻ gỗ đâu nhờ mầm nhỉ tu à ai sẻ gỗ đấy vàng vàng á tu à tu à tu tu à À, anh tu hôm nay là nghỉ xây mọi người anh tu ờ, nghỉ uh, phụ vữa là do nhà anh ấy đang ngày mai ấy là lợp tấm lợp anh tu nhà dưới đoạn dưới này tấm lợp anh cũng đã chở hết lên rồi chở hôm qua xung quanh này là hai vợ chồng phải phải đào hết nhá vàng nhá đào hết xung quanh căn nhà sau này còn bón nền đấy thấp thấp nhà. xuống ờ, đúng như bằng viên gạch ấy hai viên gạch trước xây còn bó nữa túc tắc mình nghỉ cả buổi tối hai vợ chồng làm được túc tắc được 10 vâng, 20 xe hoặc là ba 4 ngày mình làm xong rồi chứ không phải là em, bắt em phải làm xong ngay mình túc tắc thôi mình chủ nhà vâng. có khán giả bảo thôn là cái nền nó cao thì đành phải hạ xuống mà em vàng chồng là hạ hết đất thấp xuống thì sau này mình bó nền nó mới cao lên được trên mình tôn lên được đấy nó bậc nó không thấm vào tường đấy À, không phải em một con vịt không? Không, dạ vâng đúng Ông cầm gì cán bộ thôn nha, à, chả mời mọi người bữa nhỉ, xong cái nhỉ Ok luôn mà không nọ mời anh không ở lại đây không nọ mời tôi ở lại về còn bổ cao uống à. à làm nó còn say xong không đi làm rất là nhiệt tình luôn vừa đi giúp đồng bào ờ, miễn phí ờ, vừa ờ, ấy em giúp nhưng mà hoàn cảnh gia đình trưởng thôn cán bộ thôn chưa biết đâu này giờ hôm nào chắc còn phải lên thăm và dạ, đúng rồi đấy hôm nào lên nhà ừ. em chơi mời tất cả mọi người ở trên kênh ấy đi xem nhà em như thế nào khó khăn như thế nào nhà em nói chung là nó cũng ở gần đây thôi là trên đỉnh bản không sao được. cao hơn nhà nhà vảng của mình khoảng ở trên cao thì đúng là mát nhưng với tôi là lại là đường đi lại thôi rồi đúng đấy anh ấy được thường cùng bay tới các bạn có hết mỏ ừ con là tuần học hành ừ ờ cứ ờ, cái này nhìn phải nhấn nọ tức là không muốn nó thấy có uầy đã rồi ừ. đầu nó ma à. lên bạc rồi đây là hay tức để thấy tức cái thế nào được không bác người đồng bào mình làm có được không <laughs> ok không ông này không nghe không nghe uh, à, à? nặng à, tai à. điếc này nói ông điếc nặng tai thôi anh Giang em nhờ nhá điếc <laughs> nghe đừng có vẻ nặng quá lời nói nặng, nặng lời nói ừ, nặng lời nói của điếc điếc là không nghe thấy gì không nặng tai một chút ông rất thích xem nha ngày nào cũng đến xem xem mọi người ờ, xây bây giờ tại sao con cháu lại biết làm như à đấy à ngày xưa mình cũng biết như thế này là ừ. cái gì đâu thế là con cháu ờ, đồng bào mình là tiến bộ hơn nhiều đúng không nhỉ đúng rồi còn trong nghĩ ngồi đây Cuối khổ Ông bảo là vàng biết để dành tiền thì bà xây đường nhà Con con không biết dành tiền thì con không xây đường nhà Tôi cười chít mắt lên thôi Không, anh ra phải giới thiệu bảo là anh Ơ, đủ chưa? Bố mà chưa sửa sửa là cái trái bên này Này lòng tay nó nên mà đã không này như ta thì ta là làm luôn quá chùa vào thằng không thằng nhờ ờ thằng nhẹ đấy khẩu nó mày? vâng sau mà không kiếm <laughs> vâng Bác thấy lạ chưa nhìn thấy ông kém lợp Nó mà nhấc nó nhẹ Nhẹ hơn cũ Đây là mọi người nhé À đây à À, bác này nghĩ là vợ chồng vàng tiết kiệm xây được căn nhà nên bác này không không biết tiền từ thiện à, đóng góp ủng hộ mọi người ấy. thế là một hai ba coi như là ba phòng là hôm nay đã bảo hết xong nhìn nhé Đấy, ngày mai là chỉ việc bảo áo ngoài nữa ở ngoài mất một ngày ngày rưỡi đây là một ngày có người làm nhanh mình nghĩ là mình ngày ở bên ngoài sau đó thì lợp đòn nóc rồi mình nửa buổi là vào áo của nhà bếp rồi lại ống khói là xong bó lên và bên trong là không phải ốp lát chảy hoa ra mọi người nha không một thiền đấy nhá nên là mọi người đã đã hoàn thiện xong chỗ này đấy là xong hết rồi vào áo đấy xong nói chung là bên trong căn nhà là vào áo hôm nay là xong toàn bộ đấy, mọi người đấy, qua nhà bếp thì à, chưa nhà bếp thì à, nay là mình bắt đầu thu hồi cái ấy, cái vỉ à, bếp lò ờ bếp lò mình bắt đầu là anh em thợ sẽ bắt đầu là vào áo ngoài nha mọi người nhé muốn mình này chỉ một công viên cá thì uh, chắc chắn là thiếu mọi người thiếu một ít rồi mình nhất là vào nền bên trong nhà và hai là bón nền đấy là cá là thiếu còn một tí mà mình cứ vào hết trong ngoài với trong đấy và căn nhà bếp xem thừa thiếu bao nhiêu thì mình sẽ tiếp tục là lấy cát mọi người nhìn thì trên này thì mọi người nhìn thấy là ngôi nhà rất là thoáng và rộng rất là nhiều người ở à, là ngôi nhà và như là quá rộng luôn cái phòng ngủ hai vợ chồng là rộng là hai mét chín bên kia cũng là 2m9 ở giữa là 4m chiều này là 5m3 chiều ngang nhà nó phải rơi vào nên mình tính thì chắc là làm 65 đến 70 đấy căn nhà cả bếp Úi giời con rúi kìa Chắc là nó cơm chắc cơm đứng ở trên kia này có lẽ là Giang cũng xin à, phép được khép lại video của Giang ngày hôm nay đấy thôi à, Xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối xem video thật vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình người thân à, Hẹn tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé thì à, Bản thân mình cũng phải về có việc Ờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo